Thank mm. you. phòng chị Thư nữa Ờ, ok em biết rồi ừ, Chết là em quên mua mấy thùng mì Hỏi em có rảnh không? Cũng rảnh Ừ, vào nhà giùm em nha, em đi mua mấy thùng mì Ok, ờ, đi Mà lát nữa có ai tới tòa nhà thì anh ờ, mở cửa cho người ta vô chờ em nha Chìa khóa để nhà nè Thì uh, cái gì lấy nữa về cứ gọi ừ, em Ừ, đi nha lén Đẹp mà, kệ dạ tao Ok, tùy mày À, sao tao ghét người hút thuốc ghê Đó dạ. Ê Thư Thư Tao thích mày sao nữa với lại năm nay tao cũng đi du học nên là giữa cuối năm không biết khi nào đi tao cũng thích mày nhưng mà tao nghĩ tụi mình nên tiếp tục làm bạn thì tốt hơn ừ tao cũng nghĩ vậy nhưng mà tao có quà cho mày tao xin cái tay Này là dòng tình bạn ở xa Mày đeo một cái xong rồi sau này tao đi, tao đeo cái còn lại ngày 8 tháng 1, 2013 Ừ, không à, à. Dạ Chà dạ. Ôi à. Sao vậy? Đâu Đâu vậy? Ở chiều thu dần tan Ngồi nhìn mặt ai tụi mình làm bạn mà lâu rồi năm năm lâu lâu thiệt ý tao là tao đợi mày cũng lâu rồi ờ nãy cô cho tới lớp tao là mày tập nâng cao nên ở lại hơi lâu ý là tao đợi mày hết tao tao biết mày đang nghĩ gì nhưng mà nếu mà đi thì vẫn tốt hơn chứ ừ. Nói ta từ lúc nào? Năm lớp 10 Đồ Những lại ta nên nói sớm hơn nó là bí mật của tao mà ừ? tao luôn nghèo. tao mới chán hình nè cho mày coi 2 năm 2013, hàng trăm người đã tụ tập chờ đợi đội cứu hộ đào bới tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ nổ sập nhà ở hẻm 384, đường Nam Kỳ khởi nghĩa thành phố Hồ Chí Minh. Các nạn nhân được đưa lên trong tình trạng bị dập nát cơ thể. Theo thông tin nhận được, một nữ sinh lớp 12 tên Minh Thư đã thiệt mạng trong vụ nổ. Thi thể các nạn nhân hiện đã được đưa đến nhà tang lễ An Bình. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 23 tháng 2, 2013, chẳng biết sao lửa cảm giác sắp không gặp được này nữa cảm ơn mày mày bớt ngủ đi gì vậy ba sau này lên đại học ai làm bài giùm mày nữa à, nói chị ông má đâu á. má mày có làm bài giùm mày không